xin à, chào các quý nhà đầu tư sau một thời gian à, tạm à, gọi là gián đoạn một thời gian để mà team của các anh em chuyên gia thuộc khối quản lý tài sản tập trung một số nhiệm vụ thì bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình đi inside mùa thứ hai à, chúng ta biết là chương trình đi inside là chương trình mà bạn toàn của các chuyên gia à, chuyên phân tích thảo luận về các vấn đề liên quan đến nền kinh tế về thị trường các kênh tài sản và có đề xuất các cái hành động cho các nhà đầu tư ở từng giai đoạn cụ thể thì hôm nay <clears throat> trong cái buổi đầu tiên quay lại số mùa này mùa 2 chúng tôi ờ, cũng anh em cũng bàn với nhau và chọn một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng là rất hấp dẫn và chắc hẳn là các nhà đầu tư đều rất là quan tâm ờ, trong giai đoạn này thì ờ, các kênh tài sản như nào cổ phiếu Việt Nam liệu có hấp dẫn ở giai đoạn này để mà chúng ta có thể tích sản cho một chu kỳ mới hay không thì mới chọn cái đề tài là tích sản cổ phiếu cho chu kỳ mới ngày hôm nay thì à, trước khi đi vào nội dung à, phân tích chi tiết thì tôi à, xin giới thiệu các thành phần của các panelist của ngày hôm nay những gương mặt của các chuyên gia rất là quen thuộc với chúng ta ở mùa số 1 à, rồi đúng không ạ đây là anh Hoàng Anh Tuấn trưởng phòng danh mục tài sản của khối dịch vụ đầu tư thuộc khối quản lý tài sản của công ty à, VNRX. Ở đây còn có anh Bùi Sơn Tùng, à, panelist thường xuyên có mặt ở tất cả các ban, panel ở mùa mùa số 1 cũng thuộc khối dịch vụ đầu tư và anh Đặng trọng Phục à, chuyên gia của khối dịch vụ đầu tư và tôi là Quang là giám đốc của khối. À, cũng tương tự như các cái um, số mùa trước thì uh, chúng ta sẽ có ba phần chính trong uh, cái buổi à, livestream à, lần này à, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong vòng độ khoảng 45 à, phút đầu tiên và chúng ta sẽ dành khoảng 15 phút cuối cùng để mà à, trả lời một số câu hỏi và giao lưu với các quý nhà đầu tư trong ba phần này thì phần đầu chúng tôi sẽ cập nhật lại tình hình vĩ mô và thị trường tài chính thế giới và Việt Nam à, sau đó sang cái phần số 2 là phần chính tức là cho cái chủ đề ngày hôm nay tức là các chuyên gia sẽ thảo luận xung quanh cái chủ đề về tích sản cổ phiếu cho chủ quyền mới như nào và cuối cùng là một số khuyến nghị cho các nhà đầu tư nên hành động như thế nào trong giai đoạn này đầu tiên thì tôi xin đi vào một số cái à, khái quát cái bức tranh đầu tiên cập nhật tình hình vĩ mô thị trường tài chính có những vấn đề gì đang quan tâm trước khi các panelist sẽ thảo luận cùng với nhau à, chúng ta biết là tình hình của covid thì vẫn à, khá là nghiêm trọng hiện tại thì trên toàn thế giới có hơn 21 triệu người à, bị mắc rồi và tổng số người bị chết vì Covid cũng lên đến gần một triệu người. Nhưng tuy nhiên thì à, cái số màu xanh cũng cho chúng ta thấy là tình hình cũng khá là tích cực là có hơn 14 triệu người đã được à, khỏi bệnh. Là như vậy. À, tôi nghĩ rằng là cái con số mà quan trọng nhất mà chúng ta cần để ý chính là active case đúng không? Active case tức là vì con số tổng này thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm đúng không? Chắc chắn là càng ngày nó càng uh, tăng lên rồi mà nếu mà chúng ta cứ nhìn con số tổng thì chúng ta sẽ hơi hoảng sợ vì thấy nhiều quá đó trong khi là thực tế là cũng rất là nhiều người khỏi bệnh rồi chúng ta nên nhìn vào cái đồ thị active case tức là số vẫn còn đang mắc bệnh đó, thì cái đường à, graph này cho thấy là nó vẫn còn à, đang tăng cũng chưa có dấu hiệu gì là nó sẽ quay đầu lại ở đây là một cái chart khác của Financial Times cập nhật gần đây thì à, Mỹ Mỹ vốn là đứng đầu trong suốt một thời gian rất là dài là vị trí số 1 về số ca nhiễm cũng như là số người chết thì nay là À, có vẻ như là đã đã giảm về số ca nhiễm mới rồi trong khi châu Âu thì lại đang tăng trở lại đúng không đây là đồ thị cho số mắc uh, à, bệnh mới hàng ngày và số uh, chết thì vẫn còn ở số lượng khá là lớn nhưng mà tuy nhiên thì có vẻ như là cũng đang ở vùng uh, tạo đỉnh rồi cập nhật tình hình Việt Nam thì tính đến ngày uh, hôm hôm nay thì uh, tổng số mắc Covid ở Việt Nam là uh, gần 1.000 người rồi 964 chết 24 người và số hồi phục và 456 tuy nhiên hiện tại thì có vẻ như là chúng ta đang kiểm soát uh, khá là tốt đúng không hy vọng là mọi thứ sẽ ổn hơn đây là cái đồ thị active case ở Việt Nam thì tính từ cái lúc mà bắt đầu phát ổ dịch mới ở Đà Nẵng thì uh, cái đồ thị active case ở Việt Nam tăng lên rất là nhanh chúng ta nhìn thấy cái đồ thị dốc không ạ ờ, tuy nhiên thì uh, tính đến ngày hôm nay có vẻ như là cái đồ thị này đang gần gần tạo đỉnh rồi chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình tốt đây là số mắc mới nhiễm mới ở Việt Nam thì có vẻ như là cũng đang có dấu hiệu giảm dần hy vọng là như vậy à, gần đây có lẽ là các nhà đầu tư cũng đang rất là quan tâm đến câu chuyện về à, vaccine của Nga như nào thì tôi cũng xin tóm tắt lại một vài à, thông tin để chúng ta có thể nắm được à, ở đây chúng ta biết rằng là trong các cái công đoạn mà thử nghiệm vaccine thì nó chia làm bốn giai đoạn bốn giai đoạn thì cái chúng ta xem thử là nghe ở giai đoạn nào vân vân để chúng ta xem thử là cái thông tin họ đưa ra thì ờ, cái mức độ tin cậy đến đâu và chúng ta cần hành động như nào trong cái trường hợp như này nếu mà dành cho những người có quan tâm đến tình hình của Covid. Thế thì ờ, như đã nói là ờ, sản xuất và thử nghiệm vaccine là qua làm bốn giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là vaccine sẽ được tiêm cho một số ít khoảng tầm là vài chục người khỏe mạnh mục đích của cái thử nghiệm giai đoạn 1 là xem xét sự an toàn của vaccine và phản ứng của miễn dịch như nào cũng như là xác định liều lượng và thời lượng của vaccine và nếu mà giai đoạn một thành công thì chuyển qua giai đoạn 2 thì lúc đó sẽ khảo sát trên số lượng đối tượng có thể lên đến hàng hàng trăm hàng trăm người Rồi, mục đích của giai đoạn này vẫn là đánh giá hiệu quả và an toàn vaccine cũng như một số liều lượng vân vân à, và nếu mà giai đoạn 2 thành công thì lại mới chuyển qua giai đoạn 3 thì giai đoạn 3 mới là giai đoạn thử nghiệm quan trọng nhất và được xem là tiêu chuẩn vàng để đánh giá một vaccine và kết quả nghiên cứu sẽ quyết định vaccine có được phê chuẩn cho sử dụng đại trà hay không và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đòi hỏi phải có phải vài vạn người tham gia và tình nguyện viên phải được theo dõi một thời gian thường là một năm thế thì trong cái thông tin như này thì nga uh, cho đến cái thời điểm mà họ công bố uh, cái vaccine Sputnik thì họ đã thử nghiệm xong giai đoạn số 1 và giai đoạn số 2 trên 76 người đúng không? và vaccine này ờ, được chấp thuận để dùng rộng rãi vào tháng 1 năm sau như vậy là rõ ràng là vaccine của Nga chỉ mới được thử nghiệm ở giai đoạn 1 và 2 trên một số ít người thôi và chưa được thử nghiệm ở giai đoạn 3 và chính phủ Nga đã quyết định tuyên bố luôn rồi thì đây là một số thông tin à, cập nhật để anh chị biết được cái thông tin đó cụ thể nó như nào ngoài ra thì tôi cũng xin cập nhật một vài thông tin đáng chú ý trong tuần à, chỉ số BMI của Mỹ tháng 7 là 54,2 điểm là ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp trên 50 điểm sau 3 tháng suy giảm ờ, ờ, nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng trở lại ờ, chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì vẫn khá là căng thẳng Nhật theo sau Hàn Quốc là bắt đầu bị coi là suy thoái vì suy thoái kỹ thuật có nghĩa là được định nghĩa là hai quý liên tiếp bị suy giảm GDP thì Nhật là là theo sau uh, Hàn Quốc uh, với uh, ờ, GDP thực trong quý 1 là giảm 2,2% và chính thức rơi vào là suy thoái kỹ thuật. Ở Việt Nam chúng ta thì chỉ số PMI tháng 7 cũng đạt 47,6 tức là giảm 3,5 điểm. Thì nguyên nhân cũng là do cái việc bùng phát cái um, Covid trở lại thì hạn chế việc đi lại và nhu cầu của các thị trường thì hiện tại à, gần đây à, trong một cái phỏng vấn mới nhất của anh Vũ Thành từ Anh, bên trường Fulbright thì anh có đánh giá là cái việc mà cân bằng giữa cái yếu tố tăng trưởng kinh tế với lại kiểm soát dịch là điều rất là quan trọng và hiện tại theo đánh giá của anh từ Anh thì có vẻ như chính phủ ta ở cái vòng 2 này, vòng Covid vòng 2 này có vẻ hơi thiên về à, tăng trưởng nhiều hơn. Thì đây là một điều rất là đáng lo ngại. Và nếu mà từng trường hợp mà dịch bệnh mà kiểm soát không tốt thì sẽ bị quay ngược trở lại và sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng rất là nhiều thì chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Vũ Thành từ Anh thì trong bối cảnh đó thì chỉ số S&P của Mỹ liên tục lập đỉnh cao mới ha chúng ta là thấy nó gần như quay trở lại cái thời kỳ trước dịch rồi à, trong khi Việt Nam thì cũng cha lại chưa xác định được cái xu hướng rõ ràng như nào nhà đầu tư nước ngoài à, trong hai tuần gần nhất thì cũng quay trở lại bán rồng, nhưng mà tuy nhiên cái quy mô thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây Yeah. Dạ, trong khi là mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức uh, trung bình. Tôi chỉ điểm lại một số uh, thông tin quan tâm gần đây uh, cho các quý nhà đầu tư. Sau đây chúng ta sẽ quay trở lại cái uh, thảo luận của các panelist của chúng ta. Thì các panelist có thể chia sẻ cái uh, cái nhận định của mình đúng không? trên các cái khía cạnh là đánh giá về diễn biến tình hình Covid-19 như nào, vấn đề về vaccine của Nga ra sao và dự báo trong thời gian tới của các anh chị. Ngoài ra thì các anh chị có thể bổ sung thêm cho các quý nhà đầu tư biết được là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta nên quan tâm đến những yếu tố như nào khi mà chúng ta nhìn nhận về cái cơ hội và rủi ro các kênh tài sản ở thị trường Việt Nam chắc là xin mời anh à, anh Tùng trước ạ vâng cảm ơn Khoa kính chào nhà đầu tư thì à, khi mà dịch Covid lần thứ hai này quay trở lại thì chúng ta thấy là cái phản ứng của các nước nó khá là khác với cả lần đầu tiên lần đầu tiên thì đa phần các nước đều thống nhất quan điểm chung đấy là lockdown nó đóng sắt đóng cửa toàn bộ nền kinh tế À, tuy nhiên ở à, lần thứ hai này thì các nước ừ, bắt đầu quan điểm đa chiều hơn và sau đấy thì nó hơi nghiêng về phía là ưu tiên phát triển nền kinh tế ở Việt Nam mình cũng như anh Quang cũng vừa nói là chúng ta đang nghiêng về cái phát triển nền kinh tế hơn ừ, trong đấy thì đáng chú ý nhất là ở Mỹ là Mỹ là tổng tổng tổng thống Trump là không đóng cửa nền kinh tế và vẫn <laughs> cho phát triển bình thường thì chúng ta thấy là cái số ca Mỹ tăng rất là mạnh và liên tục duy trì là nước đứng đầu thì gần đây nhất là hiện tượng Philippines ấy, là họ uh, có số ca tăng mạnh trở lại và họ cũng đứng ở tình huống giống như Việt Nam này, này là họ quyết định để nền kinh tế phát triển bình thường nhất là ở, ờ, Manila thủ đô Manila ấy. thì đến ngày hôm nay thì theo Tùng biết là cái cái số ca bệnh nó tăng quá mạnh ấy và cuối cùng là họ lại phải nó sát đao lần thứ hai ừ. và cái cái cái cái sự siết chặt nó còn nghiêm ngặt hơn là lần một thì đấy nó sẽ là câu chuyện mà có lẽ là trong vòng tháng này tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu lặp đi lặp lại thì quay trở lại cái tình huống là lên ứng xử như thế nào thì là tùy từng tình huống thôi tùy từng nước thôi tức là cái cái giá chúng ta phải trả so với cả cái mà chúng ta nhận được nó có xứng đáng hay không đó, có những nước thì cái giá phải trả trong nền kinh tế rất là đắt tương với đấy tương với đấy là cái mình số lượng khác thì cái giá phải trả nó sẽ thấp hơn quay trở lại cái lần một thì chúng ta nhớ lại cái bài học là thụy điển thụy điển là một trong những nước mà họ thực hiện cái miễn dịch cộng đồng và lúc đấy bị mọi người chửi rất là kinh thì bây giờ cái mà nhiều nước đang đi theo làm giống như thụy điển và Tuấn có thống kê lại cái tăng trưởng GDP của Thụy Điển so với cả nước Anh ấy thì thấy là um, GDP của Thụy Điển là tính đến thời điểm hiện tại là tăng trưởng là vẫn tốt hơn những nước như kiểu sắp đạt hoàn toàn rất là nhiều trong khi đấy cái số người chết và số ca nhiễm ấy, của Thụy Điển ấy, thì cũng không phải là quá gì uh, so, quá lặng so với cả các lượng khác họ bỏ là miễn dịch cộng đồng nhưng không có nghĩa là họ không làm gì cả họ vẫn thực hiện cái chính sách cách ly hoặc là họ những cái người mà dễ bị tổn thương họ vẫn thực hiện các cái chính sách để bảo vệ họ thì à, đâu đấy mô hình của Thụy Điển và Singapore nó hơi lai nhau thì nó sẽ cân bằng tốt hơn giữa tăng trưởng và nền kinh tế thì đấy có nghĩa là có lẽ là câu hỏi mà Việt Nam mình cũng như các nước um, chắc chắn là sẽ phải <laughs> tìm đáp án phù hợp cho mình trong thời điểm sắp tới này tại vì cái dịch lần hai này là cái cường độ nó mạnh hơn cái trong khi rất có thể là trước khi mà cái vaccine này nó có hiệu quả thì nó chính là cái thời điểm chết chóc nhất đối với nhiều nước ừ. Dạ, anh Phục uh, Nguyễn Tuấn có bổ sung gì thêm bên cạnh Covid thì à, các thông tin khác như nào chúng ta lưu ý điều gì về cái ờ, covid lần hai thì à, theo quan điểm của tôi thì cái cái về tâm lý của mọi người đã tốt hơn rất nhiều rồi ừ. chính vì tâm lý mọi người tốt hơn và mọi người đã biết được cách cái phòng chống ấy thế nên rằng là có thể là cái câu chuyện mà như anh Tùng có nói là chúng ta sẽ phải uh, sắt đao rồi mở cửa kinh tế cứ liên tục liên tục như vậy nó sẽ xen kẽ nhau Tuy vậy thì à, nếu như chúng ta nhìn ở góc độ là ở đây tôi muốn nhìn ở góc độ cơ hội nhiều hơn là cơ hội à, về vấn đề khó khăn thì trong những cái cuộc à, chúng ta nhìn thấy trên toàn bộ thế giới thì thay vì những năm 2008 là Fed tung ra gói cứu trợ nó rất là chậm và lúc đấy trùng với cợt đợt bầu cử của từ thời tổng thống Bush sang tổng thống Obama thì chính vì vậy cái việc thông qua gói cứu trợ nó rất là chậm thì lần này nó rất là khác là À, việc mà tung ra gói cứu trợ nó cực kỳ sớm cực kỳ nhanh và chính vì vậy nó kéo nó giảm cái sự đổ vỡ trên toàn bộ cái hệ thống nền kinh tế thì à, đương nhiên thì đồng ý rằng là cái việc mà cái tình hình kinh doanh của các ừ, các quốc gia ấy, uh, à, GDP tăng trưởng GDP có thể chậm lại tuy vậy thì nó sẽ không tạo ra sự đổ vỡ và trong việc không tạo ra sự đổ vỡ thì từ góc độ về đầu tư thì tôi nhận thấy rằng đây là một cơ hội khá là tốt để uh, để tiếp tục uh, tăng trưởng trong thời gian tới thì đó thì mặc dù covid rất đáng sợ nhé, nhưng mà cái việc mà hành động của chính phủ các nước đang rất là mạnh mẽ và việc đó làm cho việc mà sụp đổ rất khó xảy ra thì đấy là quan điểm của tôi về thời điểm hiện tại cảm ơn tôi hạnh phục yeah. bổ sung gì vâng thì à, như anh à, Tùng và anh Tuấn đã đưa ra rất là nhiều các cái nhận định đánh giá rất sát về covid 19 trong cái giai đoạn 2 này thì tôi thì cũng chỉ xin trao đổi thêm một chút về vấn đề là định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam thì à, như biểu đồ lúc nãy thì à, anh Quang có thống kê thì thực sự là nếu mà tính cái chỉ số PE và PB của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thì đang ở mức trung bình so với lịch sử của nó tuy vậy thì chúng ta nếu chúng ta bóc tách một số những cái tác nhân ảnh hưởng rất lớn ví dụ PB và PE rất là cao mới niêm yết cái giai đoạn sau này thì à, còn lại những cái cổ phiếu niêm yết từ ngày trước tôi lấy ví dụ như các cái cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn như là ACB hay như MBB thì à, rõ ràng có thể thấy rằng định giá bây giờ của đa phần các cổ phiếu tôi thống kê thì đâu đó khoảng độ gần 70 phần trăm số lượng cổ phiếu là có mức định giá tương đương với cái mức khủng hoảng à, ở giai đoạn 2011 đến 2014 chứ cũng không phải là đắt đâu ạ và nhiều anh chị cho rằng à ví dụ như là covid xảy ra mạnh như thế tại sao cổ phiếu lại không giảm mạnh bởi vì xin thưa rằng là index cũng đã giảm từ đầu năm 2018 về hơn 1.200 điểm về bây giờ còn có 850 điểm hay là những cái cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn tới một phần lớn các cổ phiếu ngân hàng đã giảm giá một nửa so với mức đỉnh rồi chứ cũng không phải là nó chưa điều chỉnh và đấy cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà cái việc là giai đoạn 2 tuy diễn ra nhưng mà thị trường lại không giảm quá mạnh là như vậy đó là yếu tố định giá của thị trường đúng rồi thật thật ra thì nếu mà chúng ta nhìn ở các cái thị trường trên thế giới thì ờ, cái chuyện mà thị trường chứng khoán nó phạm trước cái diễn biến của nền kinh tế là cái chuyện hết sức bình thường thậm chí ở Trung Quốc cũng có giai đoạn ờ, thị trường chứng khoán nó còn tạo đỉnh trước ờ, nền kinh tế đến 6 năm cơ ở Việt Nam mình thì tính ra nếu mà như anh Phục vừa nhắc là chúng ta đã tạo đỉnh VN vào quý 1 2018 18 đúng không ạ? Thì tính ra đến giờ là coi như là gần tròn uh, bao nhiêu nhỉ? Khoảng ừ. 2 năm, vâng, hơn 2 năm gì đó một chút rồi. Đúng không ạ? Thì cũng có thể coi là như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ ha, là VN Index là 1002 đúng không? Mà xuống còn có thấp nhất trong giai đoạn vừa rồi khoảng độ tầm 650 gì đó nhỉ? À, thì mức giảm như thế cũng là mức giảm rất là nhiều rồi chứ cũng không phải là, là ít nữa đúng không ạ? À, thì uh, ngoài ra thì thì trong giai đoạn vừa rồi à, nếu mà chúng ta nhìn kỹ ở giai đoạn này nó khác với các chu kỳ trước một chút tại sao mà covid vẫn đang rất nghiêm trọng mà tình hình thị trường vẫn tăng đặc biệt thị trường thế giới vì hành động lúc này là các ngân hàng trung ương đặc biệt là fed là gần như là tức là cái yếu tố dòng tiền là yếu tố mà khác biệt rất lớn ở giai đoạn này gần như là bơm không không giới hạn cũng là cái yếu tố mà chúng ta giải thích thêm cái hành vi nó như nào à, rồi ok thế thì à, tóm lại là vừa rồi à, các chuyên gia đã tóm tắt cho chúng ta một chút về cái diễn biến của Covid như nào cũng như là cái nhận định à, xung quanh và anh Phục có bổ sung thêm về cái mặt bằng định giá cổ phiếu uh, của thị trường Việt Nam để mà mọi người có thể uh, đưa ra một cái tham khảo. Tuy nhiên uh, trong cái số lần này chúng tôi muốn tập trung vào câu chuyện uh, tâm điểm hơn đó là liệu cổ phiếu có phải là một cái kênh đầu tư tốt cho cái giai đoạn này hay không đúng không giữa cái bức tranh mà cũng nhiều người đang khá là băn khoăn không biết là rủi ro và cơ hội như nào đúng không ạ thì đây là cái đề tài mà chúng tôi sẽ tập trung vào ngày hôm nay à, đầu tiên tôi sẽ có một vài cái data để mà chia sẻ các quý nhà đầu tư à, trước một chút đầu tiên là chúng ta xem cái tỷ suất sinh lời của các kênh tài sản bởi vì à, thị trường Việt Nam chúng ta dù sao thị trường cổ phiếu cũng mới có trải qua cả 20 năm thôi còn rất là non trẻ so với các thị trường khác trên thế giới cho nên chúng tôi quyết định là lấy thị trường Mỹ tức là nơi mà đã có đủ một thời gian rất là dài rồi để chúng ta xem thử là các kênh tài sản nó như nào nếu mà chúng ta nhìn thống kê À, đầu tư 1 đô la vào năm đầu năm 1802 đúng không ạ và kéo dài khoảng độ 200 năm thì chúng ta xem à, tương đương với sức mua tức là đã trừ bớt lạm phát rồi thì cái mức uh, return tức là lợi suất của các kênh lần lượt nếu mà ta giữ tiền mặt đúng không nếu mà cầm đô la thì là bị âm khoảng 1,4% một năm Đấy, tức là giá trị của nó ngày càng đi xuống vàng thì mặc dù trong độ hai ba năm trở lại đây là tăng rất là nhiều nhưng thực chất nếu mà kéo tính một thời gian rất là dài thì kênh vàng lại không phải là một kênh tích sản tốt chỉ có tăng khoảng độ 0,7% một năm thôi à, ờ, kênh trái phiếu thì khoảng độ 2,7% ở đây là của thế giới ha trái phiếu chính phủ là 2,7 còn trái phiếu khác trái phiếu doanh nghiệp thì khoảng 3,8% một năm trong khi cổ phiếu thì cho một cái mức lãi suất là khoảng 6,6% một năm đây là ở thị trường Mỹ có thể coi là thị trường cổ phiếu là thị trường mà hiệu quả nhất trong tất cả kênh tài sản nếu mà tính về mặt dài hạn còn chúng tôi cũng làm một cái thống kê đó là thị trường thế giới còn thị trường ở Việt Nam thì trong trong độ khoảng 10 10 à, năm qua chúng tôi thống kê thì à, kênh đầu tư vào chứng khoán tức là bao gồm ở đây là cổ phiếu danh mục cổ phiếu và các loại chứng chỉ quỹ cổ phiếu thì nó cho cái lợi suất vượt trội so với các cái kênh truyền thống khác như là đầu tư bất động sản à, mua căn hộ cho thuê hay là gửi tiết kiệm hay là mua vàng đúng không? chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ ở đây là đầu tư vào chứng khoán là là cho một cái lợi suất vượt trội thế thì bây giờ liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có còn là cơn hấp dẫn hay không ở đây muốn nói là cơn cổ phiếu đúng không ạ thế thì um, GDP Việt Nam dự báo là được tăng trưởng khoảng 5 đến 7 phần trăm trong 10 năm tới cái này là tất cả các báo cáo rồi tôi cũng không muốn đi sâu vào con số này ở, ở, ở đây nữa thì trong cái bối cảnh như vậy là tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam tăng trưởng và phát triển thì các cái doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam đa phần là đều được chọn lọc trên sàn chứng khoán rồi và nếu mà chúng ta thống kê trong độ khoảng từ năm 2000 đến nay tức là từ lúc thành lập thị trường chứng khoán nếu mà chúng ta tính total return tức là gồm à, trả viên index tăng và cộng với à, lợi suất của dividend yield thì nó cho mức return trung bình độ khoảng hơn 14% một năm đúng không ạ à, nếu mà chúng ta loại bỏ bớt khoảng 50% các doanh nghiệp kém chất lượng mà đang limit trên thị trường thì cái phần còn lại cho một cái lợi suất thậm chí còn tốt hơn rất là nhiều thì ở đây chúng tôi có một cái ví dụ vui so sánh thôi tức là thị trường chứng khoán Việt Nam như một thiếu nữ đẹp mới ở tuổi 20 thôi Đấy. rồi và Việt Nam vẫn vẫn ở vẫn là nằm trong một cái môi trường mà có cái môi trường đầu tư và tăng trưởng gần như là hấp dẫn nhất trong cái khu vực chúng ta còn rất nhiều dư địa đó thì ờ, cái điều tốt nhất nó sẽ nằm trong số những cái phần doanh nghiệp mà chúng ta chọn lọc được những cái doanh nghiệp có cái đặc điểm à, tốt đúng không? chúng tôi sẽ đề cập chi tiết cái phần đó ở, ở cái đoạn ở phần sau nhưng mà tuy nhiên à, trái ngược với cái bức tranh hấp dẫn về cái nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam thì một cái thực tế phủ phàng mà chúng ta không thể né tránh đúng không ạ về thị trường chứng khoán Việt Nam đó là cái số lượng nhà đầu tư thua lỗ là rất là lớn và trung bình chúng tôi thống kê được ở tại VNREX là cứ trung bình à, khoảng độ 2 năm thì các nhà đầu tư lại một lượng rất lớn các nhà đầu tư lại rời bỏ công ty đúng không ạ bởi vì nguyên nhân chính là thấy không hiệu quả thôi thì nguyên nhân thua lỗ là gì thì chúng tôi khái quát lại có ba nguyên nhân chính đúng không? đầu tiên là khi người ta tham gia vào thị trường chứng khoán thì coi nó như là một cái sòng bạc chứ không phải là một kênh đầu tư nghiêm túc người ta hay nói là chơi chứng khoán mà rồi mà ngoài ra thì các nhà đầu tư chưa đủ kiến thức mà đã tham gia mạnh vào thị trường ngay từ đầu nguyên nhân thứ ba là không có một chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả ngay từ đầu đó. thế thì có con đường nào sáng hơn không đúng không nếu mà nói như vậy chẳng lẽ là mọi thứ bi kịch à thì chúng tôi cảm chúng tôi nhận định là có con đường sáng hoàn toàn có cơ hội đó là chúng ta hãy thay đổi thay đổi quan điểm hãy nhìn nhận thị trường chứng khoán như là một kênh đầu tư tích sản bền vững như là những kênh đầu tư khác thậm chí còn hiệu quả hơn như số liệu đã vừa chứng minh à, ngoài ra thì mọi người trước khi tham gia vào thị trường cần phải xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân đó là tích sản cổ phiếu phù hợp với cái nhà đầu tư mà không có nhiều thời gian để à, dành nhiều thời gian cho hoạt động đầu tư này à, chúng tôi cũng làm thử một cái thống kê là từ năm 2017 đến 2020 trong vòng một khoảng 4 năm mà thậm chí nhà đầu tư tệ nhất là gọi là đen nhất ấy, mua toàn trúng các đỉnh ấy, đúng không các cái đỉnh trong ngắn hạn này đó, thì vẫn cho một cái lãi suất là hơn so với mặt bằng lãi suất tiết kiệm ngân hàng tức là khoảng 7,39 một năm so với lãi suất ngân hàng nó rơi vào tầm chỉ khoảng độ 6,5 đến 7 trong cùng thời gian và câu chuyện của tích sản cổ phiếu là rõ ràng là qua câu chuyện Warren Buffett là rất rõ ràng rồi cái lợi suất không phải là yếu tố vượt trội nhất của Warren Buffett đúng không ạ nhưng mà chính cái việc tích lũy những cổ phiếu tốt để, để tận dụng được cái lãi suất kép mà làm cho Warren Buffett trở thành nhà đầu tư hiện thoại và thành công nhất. À, chúng tôi cũng có thử à, một cái thống kê của hiệu quả tích sản đều đặn này, đúng không? Ví dụ nếu mà lấy à, cái thời gian tích sản trong vòng 20 năm mà hàng tháng chỉ đóng vô tầm độ khoảng 5 triệu thôi, đúng không? Thì sau 20 năm với một cái lợi suất trung bình là khoảng 10% một năm thì nhà đầu tư có thể cho được một cái hiệu quả tài sản có thể tăng lên là là gần 4 tỷ đồng đúng không ạ? còn nếu mà cũng như vậy mà lợi suất khoảng tầm 10% mà hàng tháng đóng vào 10 10 triệu thì sau 20 năm sẽ được khoảng độ 7,5 tỷ còn nếu mà lợi suất mà vượt trội mà 25% một năm con số này thì hơi hơi cao quá dành cho những nhà đầu tư rất là siêu việt rồi thì kết quả còn khủng khiếp chúng ta cũng không cần phải tính đến mức như vậy đúng không ạ chúng ta chỉ cần lấy mức 10% trung bình thôi để cân đối cái rủi ro thì cũng đã cho một cái kết quả rất là tuyệt vời rồi thế thì à, bây giờ ở giai đoạn này thì liệu có phù hợp để tích sản kinh à, cổ phiếu hay không thì chúng tôi nhận định là dựa vào các đặc điểm của giai đoạn kinh tế thì Việt Nam đang ở giai đoạn suy giảm tăng trưởng đúng không và sau giai đoạn suy giảm tăng trưởng thì thì ờ, và suy thoái thì sẽ đến giai đoạn phát triển và tăng trưởng thì nếu mà chúng ta bắt đầu tích sản từ giai đoạn này sẽ mang lại thành quả rất là rất là tuyệt vời bây giờ chúng ta đó là một vài cái con số tôi điểm qua đúng không ạ bây giờ đến phần thảo luận của các chuyên gia Dạ, các chuyên gia có thể ờ, đưa ra cái quan điểm của mình để chia sẻ với nhà đầu tư ở đây không không phải là câu chuyện đúng sai gì cả đúng không mà chỉ là ừ. view của chúng ta như nào thôi để mà các nhà đầu tư có thể tham khảo mang về nhà của mình để mình có thể có những cái hành động phù hợp với bản thân mỗi người đúng không? thứ nhất là các chuyên gia có thể đánh giá là cái câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Việt Nam hấp dẫn như nào trong cái câu chuyện lớn đó thì các kênh tài sản trong cái chu kỳ mới của kinh tế Việt Nam sẽ ra sao và nếu mà cụ thể trong cái kênh đầu tư cổ phiếu thì nó có những câu chuyện nào những investment team chính nào mà nhà tư có thể có thể xem xét để mà chọn lựa cái danh mục đầu tư cho mình và cuối cùng các chuyên gia có thể đề xuất những cái nhóm ngành nhóm cổ phiếu nào mà tiêu biểu cho cái chu kỳ mới này để chúng ta có thể tích sản tốt được thì uh, xin mời anh uh, phục trước đây nhỉ dạ uh, vâng về vấn đề uh, tăng trưởng của Việt Nam thì uh, rõ ràng là uh, chúng ta có rất là nhiều các cái lợi thế để có thể tăng trưởng trong 10 năm tới. Và tôi cũng đánh giá rằng trong 10 năm tới là một cái giai đoạn cực kỳ hiếm có đối với nền kinh tế Việt Nam. Và tôi không cho rằng nó chỉ là giai đoạn 10 năm có một lần đâu. Mà sau 10 năm tới thì cái việc kinh tế Việt Nam có thể thoát được cái uh, việc tăng trưởng trung bình hay không, uh, à, GDP trung bình hay không thì là một cái câu chuyện bỏ ngỏ. Tuy nhiên từ nay đến 10 năm tới thì với cái nội lực kinh tế của Việt Nam rất là mạnh rồi là FDI đầu tư rất nhiều uh, chính trị ổn định và đặc biệt là xảy ra các cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì Việt Nam ờ, là một điểm đến hết sức hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài và minh chứng rõ nhất là từ đầu năm đến nay cho dù bị ảnh hưởng Covid nhưng Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng kinh tế ở trên thế giới và tôi cũng dựa vào những cái cơ sở đó tôi cũng cho rằng là cái kinh tế Việt Nam của chúng ta tối thiểu có thể tăng trưởng trung bình 5% trong 10 năm tới. Còn nếu ở kịch bản tốt hơn thì hoàn toàn có thể tăng trưởng 6 đến 7%. Thì từ những cái tăng trưởng kinh tế như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cái đóng góp lớn nhất hiện nay và trong vài năm nữa đó là cái đối tượng về kinh tế tư nhân sẽ phát triển rất là mạnh. Rồi là các cái doanh nghiệp thì sẽ là những người được hưởng lợi nhất. Chính vì thế cho nên cái kênh đầu tư cổ phiếu ở trên sàn ấy là một cái kênh chúng tôi đánh giá rằng là rất là tốt trong cái thời gian tới đó là cái quan điểm của tôi về về về về cái kinh tế Việt Việt Nam còn cái vấn đề liên quan đến mua tích trữ cổ phiếu thì thực tế là bản thân tôi và các anh ở đây thì cũng đã thực hiện các cái chiến lược đó rồi và cái chiến lược này cực kỳ hiệu quả đối với những nhà đầu tư không chuyên nghiệp ít thời gian để theo dõi thị trường đó thì khi chúng ta nhập những cái cổ phiếu có định giá hấp dẫn uh, suốt một cái chu kỳ dài thì chúng ta có thể hưởng lợi được bằng ít nhất là bằng cái chỉ số VN Index hoặc là như chúng tôi uh, chúng tôi lựa chọn được những cái cổ phiếu mà có cái tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai thì chúng tôi hoàn toàn có cái lợi suất gấp rưỡi thậm chí gấp đôi so với VN Index thực tế cho thấy thì cái kết quả đầu tư thì ờ, của những người tích lũy cổ phiếu tốt uh, chúng tôi theo dõi trong 5-7 năm qua thì thường là đạt khoảng trung bình khoảng trên 20% một năm. thì đấy là cái chia sẻ của tôi. Rồi anh Phục có nhắc đến những cái chi tiết rất là quan trọng về câu chuyện là 10 năm tới mà theo anh Phục đánh giá là gần như là một cái cơ hội um, ta tạm gọi là cú nước rút cuối cùng đúng không ạ trước khi Việt Nam có thể đối mặt đến vấn đề về bảy thu nhập trung bình thì khi mà cái demographic đúng không ạ vì nó liên quan đến tăng trưởng liên quan rất nhiều đến cái cái cơ cấu nhân khẩu học như nào mà chúng ta còn gọi là giai đoạn gọi là golden golden age thì cái dân số vàng chính là 10 năm tới nữa đúng không ạ và anh ấy anh cũng đưa ra nhận định về các cái ờ, con số tăng trưởng của Việt Nam là sao đúng không đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế đó là điều khác biệt rất nhiều so với giai trước đây mà nó chứng tỏ rằng là khi covid xảy ra một cú sốc như vậy nhưng mà nền kinh tế của mình cũng khá là vững vàng là, là vì là như vậy và đặc biệt là trong đó cái kênh đầu tư cổ phiếu là một cái rất là nổi trội à, thế còn anh ờ, anh Tùng anh có bổ sung gì thêm các cái ý ờ, mà anh Phục vừa nêu không anh nghĩ như nào về cái câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới em đồng ý với cả câu chuyện tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thôi em chỉ bổ sung thêm một ý là về à, thị trường chứng khoán thì chúng ta biết là 10 năm đầu tiên tức là từ năm 2000 đến năm 2010 thì thị trường chứng khoán tăng đâu đấy khoảng tầm 3 lần đến 6 lần tùy theo mình lấy năm 2010 ở thời điểm nào nhưng mà mình thấy là 10 năm trở lại đây thì cái mức tăng của thị trường nó không được như thế có khi thậm chí chưa đến hai lần thì nhìn vào cái đồ thị vừa nãy chúng ta thấy là cái mức định giá của thị trường hiện tại ở mức khá là khá là ổn không quá không không quá đắt mức trung bình thôi thì cộng thêm với cả cái sự tăng trưởng này thì em nghĩ là 10 năm tới thì thị trường chứng khoán có thể là một trong những kênh mà mang lại tỷ suất lợi nhuận rất là tốt rất là tuyệt vời cho chúng ta thì câu chuyện là chúng ta cái um, thụ hưởng từ cái câu chuyện đấy như thế nào đúng không ạ thì mọi người đưa ra concept là tích sản cổ phiếu thì em nghĩ cũng là một cái em rất là đồng tình thôi vì em nhớ câu chuyện là hồi năm 2014 ấy, em đầu tư cổ phiếu um, bến xe miền Tây thì sau độ khoảng một năm thì ờ, cổ phiếu tăng được 50% bán đi nếu mà giữ giữ đến bây giờ đúng không dùng khái niệm gọi là tích sản cổ phiếu này giữ đến bây giờ thì ờ, riêng cái tiền cổ tức là đã, đã vượt quá cái vốn hoang vốn ngày xưa rồi đã vốn mình ừ. mua ngày xưa rồi cộng thêm với cả cái tỷ giá tăng lên khoảng 5 lần nữa thì ờ, nếu mà chúng, thay vì chúng ta mua bán vào đó em đầu tư một năm tự tự hào là chúng ta đầu tư dài hạn hơn những nhà đầu tư vài tháng nhưng mà tính theo nhiều đơn vị nhiều năm thì mới mới thực sự thấy được cái giá trị của cái khái niệm gọi là tích sản cổ phiếu này ừ. nó ừ. cái khái niệm này thật ra đối với dân Việt Nam mình người dân chúng ta chẳng có gì mới cả vì đã, ông ông cha ta ngày xưa tích sản đất đầy đúng, đúng không tích sản Chính vàng xác. đầy ừ. chẳng qua là cổ phiếu là một cái loại tài sản mới mà chúng ta gần đây mới mọi người mới tiếp cận thôi chứ ừ. còn ở nước ngoài mọi người tích sản cổ phiếu đầy mà người ta có những cái danh mục người ta đầu tư tích sản tầm 80 năm ừ mà chỉ đâu chỉ ừ, bây giờ chỉ cần là mọi người tích sản lựa chọn cổ phiếu gì tích sản thì em nghĩ là cái khái niệm này không cần phải bàn bây giờ chỉ là cách nào như thế nào cho nó hiệu quả thôi rồi ok à, rồi còn Tuấn Tuấn cũng là người đã làm cái à, vấn đề về tài chính cá nhân cho gia đình mình đúng không mà đầu tư tích sản cũng thời gian rất là dài rồi thì Tuấn có thể chia sẻ cái, à, cái kinh nghiệm của mình cho cái nhà đầu tư cũng như cái nhận định của em về cái vấn đề về tích sản cổ phiếu trong giai đoạn này như à, em bổ sung một chút thôi <clears throat> này ví dụ như câu chuyện của Warren Buffett ấy 30 tuổi là bác ấy có 1 triệu đô à, đến năm 56 tuổi là bác có 1 tỷ đô đến năm à, năm nay à, năm 88 tuổi 88 tuổi bác có 56 tỷ đô tức là mình nhìn thấy rằng là cái giai đoạn đầu ấy gần như là bác ấy nhìn có vẻ là rất là chậm đúng không một triệu đô là mất rất nhiều năm xong rồi lên là một tỷ đô cũng mất khoảng 26 năm nhưng thời gian sau tăng vọt lên 56 lần thì đấy mình nhìn thấy rằng là cái sức mạnh của lãi kép nó rất là khủng khiếp mà nếu như mà mình càng giữ lâu một cái cổ phiếu hoặc là một cái một cái danh mục nào đó mà hiệu quả thì càng ngày cái cái giá trị mình mình cái tài sản của mình ấy, nó càng khủng khiếp đúng như anh Tùng nói chẳng hạn như ngày xưa hồi em còn làm bên kỹ thuật tức là làm làm bên công ty nhỏ thôi thì có một bà chị mỗi ngày bà ấy mỗi mỗi tháng tích hai hai chỉ vàng và ờ, cứ thế thì khi nào mà lên một tức mức nào đó thì cầm cái chỗn vàng ấy đi mua một miếng đất và ờ, cứ thế thì sau khoảng thời gian nó cũng sở hữu ba bốn miếng đất kiểu thế ừ. thì chẳng qua là bởi vì mình chưa quen với cả cái cái kênh kênh cổ phiếu thôi và thực ra kênh cổ phiếu nó cần rất nhiều đến cái trí tuệ nhiều trí tuệ tức là cần phải hiểu biết nhiều hơn về phân tích còn vàng bất động sản thì nó đương nhiên bất động sản cũng khó nhá không phải là dễ nhưng vàng đơn giản rất nhiều hơn rất nhiều chúng ta cứ mua mua mua cứ một tháng là chị mua hàng được hai chỉ cứ thế cứ thế cuối cùng tạo ra một con số rất là lớn thì đấy là một câu chuyện mà em muốn kể rằng là mình chỉ cần tích đều đặn bởi nguyên cái tích đều đặn ấy ví dụ nhá hàng tháng mình quyết định mua hai hai chỉ vàng thì tự nhiên là mình đã tiết kiệm được rồi còn nếu không mình không làm đấy thì hoàn toàn mình có thể tiêu vào cái phần mà mình đang đang tiết kiệm đấy ừ. là câu chuyện mà em em thấy rằng cái thực tế là mình cứ tích đều tạo ra một con số rất lớn rồi à, như vậy là qua qua cái sự chia sẻ của ba panelist của chúng ta vừa rồi chúng ta thấy có, có một sự bổ sung với nhau rất là tuyệt vời anh phục thì đưa ra câu chuyện về bức tranh à, tổng thể của nền kinh tế này rồi cơ hội trên thị trường chứng khoán là sao lãi suất có thể như nào và anh tùng như anh tuấn bổ sung thêm là ngoài cái yếu tố về cái cái loại tài sản cho chúng ta gọi như nào thì cái hành vi của chúng ta đúng không? mà cũng không có gì xa lạ cả. trước đây cũng công nhận là khi chúng ta quay lại ta sẽ thấy một vấn đề nhé trước đây nền kinh tế Việt Nam mình nó đâu có nhiều củ cải như này đâu dạ. ông bà mình ai cũng ờ, tích sản rất tốt rồi nhà cửa ngon lành cha con đi học đầy đủ dạ. thậm chí còn nói học xong còn cha nó có nhà nữa bây giờ không hiểu sao các gia đình gọi là trung lưu cực kỳ chật vật dạ. một người nuôi không đủ hai vợ chồng chật vật đúng không ạ thế thì vấn đề nó sai chỗ nào đúng không thì chúng ta phải quay trở lại back to the basic bài học chính ông trà vàng nếu mà tích sản đều đặn mà lựa chọn đúng cái kênh tài sản của mình có sự hiểu biết thì chắc chắn là chuyện thành công là chuyện đương nhiên thôi đúng không? vừa rồi à, lúc mà bên khối quản lý tài sản à, của các anh em đúng không ra cái gói gọi là tích sản hưu trí thật sự là các nhà đầu tư cũng chia sẻ mình là sau thời gian tham gia mới cái đâu cũng bốn năm tháng thôi họ cũng rất là ngạc nhiên họ bảo là xưa nay không có để ý gì đến đầu tư tự nhiên là quay đi quay lại nhìn sau bốn năm tháng là thấy mình có một khoản tiền rồi đó các nhà đầu tư là hoàn toàn mua 10 triệu một tháng sau một thời gian là bắt đầu bắt đầu thấy có tiền mình tích được rồi và rất là vui mừng và cái điều quan trọng không phải là bao nhiêu tiền mà là cái hành vi của mình đã thay đổi là thực sự tích sản được đó là một ví dụ rất là tuyệt vời trong trường hợp như này đúng không dạ. ở trong này còn có thêm vấn đề về bàn về câu chuyện đầu tư cụ thể những nhóm ngành thì chúng ta sẽ kết hợp luôn ở cái phần thứ ba là nhà đầu tư hành động như nào luôn đúng không thì đây là mô hình mà các chuyên gia à, của khối quản lý tài sản VNREX đã đưa ra để mà các anh chị có thể cân nhắc và lựa chọn những cái loại tài sản cổ phiếu cho cái danh mục của mình đúng không? À, chúng ta có thể thấy những cái vòng đơn giản như này ha khi chúng ta lựa chọn một doanh nghiệp thì chúng ta dựa vào gì ạ thứ nhất là lợi thế cạnh tranh thứ hai là quản trị điều hành như nào và thứ ba là yếu tố về định giá và chúng ta tránh những cái rủi ro xung quanh đúng không? từ việc chọn lọc cái tốt rồi và loại trừ được những rủi ro ví dụ rủi ro về bảy giá trị rủi ro về bảy định giá và rủi ro về dài hạn thì mình sẽ hoàn toàn có thể chọn lọc được những cái cổ phiếu tích sản cho danh mục của mình rất tốt ở đây là các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu đang làm tích sản ở đây ha cái này tí nữa các chuyên gia sẽ chia sẻ cụ thể hơn tôi chỉ lướt rất là nhanh thôi và phân bổ tài sản như nào thì hợp lý thì các chuyên gia đưa ra các khuyến nghị sau đây một là chúng ta nhớ nguyên tắc không bỏ trước và một dọn ha chúng ta có thể phân bổ trên một số loại tài sản trong tài sản thì chúng ta lại phân bổ thứ nhất là chúng ta đa dạng hóa trong cái năng lực của mình và nếu mà chưa có kiến thức tích lũy được nhiều thì chúng ta hãy tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành tại Việt Nam À, tại VNREX thì bộ phận quản lý tài sản cung cấp các danh mục để mà các nhà đầu tư có thể an tâm tích sản cổ phiếu của mình mà không phải lo lắng đến việc chọn cổ phiếu. Cho nên hồi nãy là các chuyên gia có nhắc đến chuyện là cái kênh này là hỏi trí tuệ, trí thức này kia thì các anh chị cũng đừng có quá lo lắng bởi vì VNREX hoàn toàn có thể đồng hành hỗ trợ các anh chị trong việc là xây dựng các cái danh mục cổ phiếu rất là phù hợp cho các anh chị. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thảo luận này luôn. Thế thì ờ, các chuyên gia có thể ờ, đưa ra um, cái, cái, cái định hướng cho các nhà đầu tư thì nếu mà trong một bối cảnh như này thì các nhà đầu tư nên tiếp cận như nào đúng không bây giờ đã nhìn thấy con đường tích sản là ok rồi thế thì từng bước mọi người nên đi như thế nào cho nó rõ ràng đúng không chúng ta biết là trả lời được câu hỏi tại sao rồi đúng không Thì bây giờ làm thế nào là điều rất quan trọng nhà đầu tư rất muốn nghe chia sẻ của các anh chị một cách chi tiết từng bước từng bước một như nào trong trường hợp như này đúng không thì xin mời anh phục Vâng ạ, trước tiên thì tôi cũng ờ, quay lại trao đổi thêm một chút về cái ờ, ý nghĩa của việc tích sản ờ, cổ phiếu Như anh Quang, anh Tùng, anh Tuấn có đưa ra rất là rõ ràng rồi Thì chúng ta quay lại là đó là nhìn nhận ông cha chúng ta Rõ ràng là kinh tế rất khó khăn nhưng vẫn tích lũy được cho con cháu những cái của cải vật chất rất là tốt đúng không ạ Thì à, à, à, nhân đây thì tôi cũng nêu một cái ví dụ của cái quỹ Fidelity Ở trên thế giới họ thống kê rằng uh, những cái tài khoản lãi nhất ở công ty họ rơi vào hai trường hợp trường hợp thứ nhất đó là cái chủ tài khoản đã không còn trên đời này và trường hợp thứ hai đó là chủ tài khoản họ quên mất rằng họ có một cái tài khoản đầu tư ở cái công ty này đó thì qua đó có thể thấy rằng cái việc lợi ích của cái việc tích sản dài hạn nó không hề đơn giản là như vậy tiếp theo thì vấn đề là lúc này có nên tích sản hay không và đặc biệt là tích sản cổ phiếu hay không thì trước tiên thì chúng tôi cho rằng tích sản cổ phiếu là một phần trong cái việc phân bổ tài sản của của, của quý vị nhà đầu tư bên cạnh các cái kênh khác như có thể là vàng bất động sản gửi tiết kiệm và cái việc tích sản cổ phiếu vào thời điểm này tôi cho rằng rất tốt để chúng ta có thể bắt đầu bởi vì như chúng ta đã biết kinh tế thế giới về cơ bản là đang rơi vào khủng hoảng do cái dịch bệnh covid cũng như nhiều vấn đề khác thì do đó là cái chỉ số vn index cũng đã giảm khá là sâu và chúng ta hãy nhìn nhận rằng không cần ờ, cần phải phân biệt rõ là bây giờ đang là đầu suy thoái giữa suy thoái hay cuối suy thoái mà chúng ta hãy biết rằng nếu chúng ta tích sản giai đoạn này là giá cổ phiếu tương đối rẻ là thứ nhất thứ hai là sau giai đoạn suy thoái sẽ là những cái giai đoạn tăng trưởng và phát triển ở tương lai ở trước mắt chúng ta thì như vậy rằng cái việc xuất phát từ cái thời điểm là giá cổ phiếu tương đối thấp và cái kinh tế khó khăn này là một cái xuất phát rất tích cực, rất hấp dẫn cho chúng ta để có thể gặt hái cái thành quả trong 5 7 năm nữa, 10 năm nữa. Thì đấy là cái uh, quan điểm cái chia sẻ của tôi về cái việc uh, tích sản này. À, xin cảm ơn anh Phúc. À, Tùng với tư cách là một à, wealth planner và đã hỗ trợ khá nhiều khách hàng làm các tài chính thì công văn thì anh có đề xuất cái cách tiếp cận như nào cho các nhà đầu tư trong giai đoạn này không? Ừ, em bổ sung thêm một ý ấy là à, chúng ta tích sản cổ phiếu nó sẽ khác với cả tích sản đất hoặc là vàng à, khác ở điểm gì khác ở điểm đấy là giá cổ phiếu chúng ta nhìn thấy biến động hàng ngày trong khi là giá đất thì chúng ta nhìn thấy có khi mà vài tháng hoặc vài năm chúng ta mới kiểm tra một lần nên là việc tích sản của cổ phiếu nó như thế nó sẽ khó hơn đấy tại vì khó hơn ở thời điểm là chúng ta nhìn thấy biến động hàng ngày và chúng ta rất dễ tới cái hành động mà chúng ta sẽ phải làm cái gì đấy ví dụ như là dịch covid vừa rồi chẳng hạn giá cổ phiếu giảm 30 phần trăm chúng ta có có nắm giữ tiếp không hay chúng ta rất nhiều nhà đầu tư hoảng sợ và bán ra chẳng hạn hoặc là, hoặc là đặt ở khía cạnh ngược lại là tức là để để giữ tiền và kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán ấy, cần mấy yếu tố đầu tiên là trí tuệ giống như anh phục anh tuấn vừa nói đó trí tuệ cái thứ hai là cái gì cái sự can đảm đúng không chúng ta có can đảm chúng ta ít nhất chúng ta nắm giữ của chúng ta hoặc là thời điểm mà chúng ta mua vào đúng không và thứ ba là cái gì mọi người biết yếu tố thứ ba là gì không đấy là sự kiên trì chúng ta phải nắm giữ nó một năm năm năm thì chúng ta mới nhìn thấy kết quả đúng không hoa trái của cái doanh nghiệp đấy nó phải có thời gian nó biểu hiện ra được chứ không thể là chúng ta mua phát chúng ta kỳ vọng 3 tháng sau là doanh nghiệp ừ, đột biến lợi nhuận rồi chúng ta kỳ vọng thì tất nhiên chuyện này nó cũng có nhưng mà <laughs> thông thường thì là cái chúng ta sẽ mất thời gian nhiều hơn để chờ đợi cái hoa trái của doanh nghiệp đó thì quay trở lại là chuyện trí tuệ thì vừa nãy anh Phục cũng đã giới thiệu mọi người rồi cái thứ hai là cái sự ờ, can đảm và cái sự kiên trì đấy thì um, bây giờ câu hỏi của anh Quang là cái cách tiếp cận như thế nào chúng ta chúng ta thấy là cái hành vi của chúng ta cần phải có sự điều chỉnh và điều chỉnh một cái gì thì ngoài cái tích sản định kỳ như là anh Tuấn anh Quang chia sẻ thì chúng ta thấy là khi mà tiếp cận cổ phiếu lựa chọn của danh mục để đầu tư thì chúng ta có hai cách tiếp cận một là nếu mà chúng ta hiểu biết sâu có rất nhiều thời gian thì giống như anh Cục nói chúng ta có thể có những tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu lựa chọn danh mục cho năm 15 tới còn cách thứ hai nếu mà chúng ta cái kiến thức của thời gian của chúng ta mà nó hạn chế chưa đủ thì chúng ta cách đơn giản rất nhiều quỹ ở trên thế giới tổ chức đầu tư trên thế giới họ làm ấy là họ lựa chọn 30 cổ phiếu hàng đầu hoặc là 100 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường và họ họ, họ nắm giữ một cái danh mục như thế họ đem họ trôn xuống đất 30 năm sau họ đào lên đúng không ạ thì đấy là cách rất là đơn giản và chúng ta tin rằng là trong 10 năm tới 20 năm tới nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng thì những công ty hàng đầu trong nền kinh tế nó ờ, cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng thì đấy là một cách rất là đơn giản tất nhiên là cái việc mà chúng ta chôn đất thì đấy chỉ là một phần trong tài sản của chúng ta thôi đúng không ạ chúng không phải chúng ta đem tất cả cổ cải chúng ta có đầu tư và chúng ta chôn đất ừ. không phải nó chỉ là một phần trong cái cơ cấu tài sản của chúng ta thôi à, à chia sẻ của ông Tùng rất là hấp dẫn luôn À. Vâng. Tùng nói là mình nhớ một cái bộ phim gì à, tức là hai bố con đi vào siêu thị sẽ bắt đầu nó xảy ra một cái vụ động đất ấy thế bắt đầu là cái siêu thị nó sụp xuống dưới luôn mà ông Isan nó vẫn còn kiểu điện và các cái thứ đồ ăn ở trong đó hai bố con nó sống bằng đồ ăn trong đó suốt khoảng độ à, mười mấy hai mươi năm sau bắt đầu người ta mãi sau này người ta không phát hiện ra nhé người ta khai quật lên rồi cứ được hai bố con này thì cái danh mục mà đầu tư cổ phiếu hai bố con tức là ông bố đầu tư vào đã <laughs> quên mất mười mấy năm không hề động gì tới luôn nơi có một có một đống tài sản <laughs> tuyệt vời luôn <laughs> ừ, cũng chỉ buồn cười mà nó cũng cho chúng ta thấy được là cái cái việc mà chúng ta có được cái cái kỷ lục thời gian dài nó quan trọng như nào đó thì trong cái phần chia sẻ của anh Tùng này có nhắc đến ờ, ba uh, cái yếu tố rất quan trọng mà nhà đầu tư cần uh, phải xây dựng cho mình trước khi chúng ta tham gia vào cái hoạt động tích sản này đó là chúng ta phải bồi đắp trí tuệ đúng vâng. không? thứ hai là yếu tố về sự căng thẳng và thứ ba là chúng ta có sự kiên nhẫn để chúng ta đi được đường dài đúng không và ngoài ra thì anh ấy có một cái đề xuất là nếu mà chúng ta cảm thấy mình không giỏi trong việc chọn những cổ phiếu nào là gọi là ngon nhất để có thể outperform ấy, thì chỉ cần là chọn được một cái danh mục uh, hàng đầu những cổ phiếu hàng đầu đúng không ví dụ có thể là một danh mục ETF VNS đang xây dựng một cái danh mục tương tự như vậy để mà các nhà đầu tư có thể tham khảo được đúng không thì à, anh à, anh Tuấn anh là người à, của team chuyên gia về sản phẩm đúng không thiết kế ra những cái gói dịch vụ như nào để có thể hỗ trợ nhà đầu tư thì anh có thể chia sẻ với là trong cái cách mà mình đồng hành với nhà đầu tư mình có thể giúp nhà đầu tư xây dựng những cái yếu tố vừa rồi như anh từng chia sẻ ở góc độ như này à, ở góc độ sản phẩm thì nó sẽ như này <clears throat> giả sử như là nhà đầu tư sở hữu chỉ cần hai loại tài sản này cổ phiếu trái phiếu chẳng hạn thì thông thường thì trái phiếu lợi suất khoảng 10% nên cổ phiếu thì nếu như mà với biểu đồ nãy của anh Quang ấy, là chúng ta nhìn thấy rằng cổ phiếu về dài hạn là tăng trưởng rất tốt tuy vậy trong ngắn hạn nó biến động rất là khủng khiếp đúng không ạ à, như năm nay cái đoạn từ đầu đến cuối à, giữa năm thì nó mất à, cả thị trường là lỗ mất khoảng 30 phần trăm tuy vậy nếu như mà nhà đầu tư mà phân bổ ví dụ là 80 phần trăm trái phiếu chẳng hạn 20 phần trăm cổ phiếu chẳng hạn thì khi mà thị trường giảm sâu thế thì thì đội bên danh mục tài sản có theo dõi tức là bên à, quản lý tài sản theo dõi thì thấy rằng là tính ra thì cái mức lợi suất cả năm cũng chỉ khoảng âm 2% thôi nó không phải con số quá lớn đấy thì đấy một điểm đó là nếu như chúng ta cái tỷ lệ phân bổ nó phù hợp trong cả cái danh mục của mình ấy ừ. thì tự nhiên là cái độ biến động nó giảm đi rất nhiều nhưng trong cái đó nếu như năm 2017 thì lợi suất của cổ phiếu chỉ khoảng 10% nhưng mà trái phiếu uh, trái phiếu chỉ 10% nhưng mà cổ phiếu được 70 80% thì tự nhiên cái danh mục đấy cũng lên được khoảng hai mấy hay hay 28 hay 29% Ừ. thì đấy là một điểm mà chúng ta nhìn thấy rằng là nếu như chúng ta có tỷ lệ phân bổ hợp lý thì nó phù hợp với cả rủi ro vì rủi ro của nhà đầu tư là cái độ biến động rất là thấp nhưng mà cái lợi suất lại rất là ok đấy nếu như mà chúng ta nhìn tổng tất cả các kênh này, vàng này, cổ phiếu này những kênh mà thanh khoản tốt nhất còn à, bất động sản đây à, tạm thời tuấn không nhớ anh nhắc đến thì vàng này cổ phiếu trái phiếu về tiết kiệm này thì nếu tổng cái đấy mà chúng ta phân bổ cái đó hợp lý ấy, thì có khi là thậm chí chúng ta còn không bị lỗ nếu như mà trong trường hợp à, xấu nhất thôi nếu chúng ta biết phân bổ mà lợi suất chúng ta thì kiểu gì cao tiết kiệm thì đấy một điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó đấy thì à, đứng trên quan điểm sản phẩm thì à, em nghĩ rằng là chúng ta nên nên có sự phân bổ kiểu như vậy nhưng kể à, khi mà chúng ta nhìn cái đó chúng ta lại thấy rằng là vàng à đường vàng sẽ tăng khi nào vàng tăng khi mà toàn bộ nền kinh tế yếu yếu đúng không nhưng ngược lại khi nền kinh tế tăng trưởng trở lại thì cổ phiếu là kênh tăng trưởng tốt nhất ừ. giống kiểu xuân hạ thu đông ấy mùa xuân thì có khi là chúng ta cây đào sẽ nở hoa đúng không trong mùa hạ thì có khi là chúng ta phải ăn roi với cả ăn ờ, các loại khác như khế vân vân mùa thu rồi sang mùa đông là mùa đông rồi sang mít tức là nếu trong vườn cây chúng ta có đầy đủ các, các cây từ ờ, đào này roi ờ, này mít này khế này vân vân vân thì tự nhiên là lúc nào cũng ta cũng có cái ăn đấy kiểu thế thì đấy là quan điểm của em về khi mà lựa chọn các kênh tài sản nói chung và thậm chí các kênh cổ phiếu nói riêng thì cũng cũng cần phải có cái sự đa dạng như vậy à, anh tôi Tuấn vừa nói về góc độ là ta phân bổ trên các kênh tài sản thế còn Đúng vâng trong cái lúc mà thiết kế các cái danh mục cổ phiếu thì cái cách tiếp cận của team sản phẩm VNREX làm như nào để có thể chọn ra được cái danh mục cổ phiếu tốt cho cái nhà đầu tư để hỗ trợ cái nhà đầu tư kênh cổ phiếu thì chúng ta cũng như vậy tức là ví dụ như tại thời điểm hiện tại nhá thì à, khi mà nền kinh tế bắt đầu từ xuân tức là bắt đầu từ ờ, từ thu ờ, từ đông sang xuân tức là bắt đầu sớm hồi phục thì thông thường các kênh cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ tăng lên và ờ, vốn hóa lớn sẽ tăng chậm hơn ngược lại đồng thời ví dụ như là các công ty mà sản xuất hay những công ty mà chuyên có dòng tiền đều thì tự nhiên là họ sẽ tăng mạnh hơn các công ty khác và trong cái đó những kênh công ty mà tăng trưởng như kiểu bán lẻ này, với cả ngân hàng thì lại tăng một phần giữa chu kỳ đến cuối chu kỳ thế dựa vào những cái đấy như vậy thì đây vâng cái của anh Quang rất là hợp lý đấy thì đến khoảng giữa của cuối chu kỳ thì nó là các kênh các công ty thiên về các ngành như là tài chính này như kiểu ngân hàng này hay là bán lẻ à, còn thời điểm hiện tại thì nó lại thiên về các ừ, về kiểu nó cuối chu kỳ và đầu chu kỳ mới thì nó là các kênh như kiểu kênh công ty sản xuất này công ty vật liệu uh, sản xuất như kiểu uh, đầu tư công này chẳng hạn thì nó sẽ hỗ trợ cho việc mà tăng trưởng này hai là những công ty mà à, tạo ra dòng tiền đều như điện nước này thứ ba là công ty mà à, hưởng lợi từ việc FDI đẩy sang thì khi mà thiết kế danh mục mà trong khối quản lý tài sản làm ấy thì chúng tôi cũng luôn luôn thiết kế làm sao cho nó có đầy đủ tất cả các ngành từ là bởi vì hiện tại chúng tôi cũng không biết được rằng là hiện cái cái mùa xuân này kéo dài bao lâu hay mùa đông kéo dài bao lâu mà chúng tôi sẽ tập trung tất cả các ngành luôn ví dụ như là phân bổ vào ngân hàng có này phân bổ vào bán lẻ có này phân bổ vào các ngành sản xuất có này thì những cái như thế thì sẽ đảm bảo cho cái danh mục nó luôn luôn tăng trưởng ở mức ổn định nhất có thể Anh Phục và ờ, có bổ sung thêm là ở giai đoạn hiện tại nếu mà chọn cái danh mục mà phù hợp cho phần đông cái nhà đầu tư thì anh sẽ tiếp cận như thế nào? À, vâng thì à, à, nếu chúng ta mà đầu tư được theo các cái danh mục như là ETF hay là các cái danh mục mẫu danh mục xây sẵn uh, do khối quản lý tài sản VN đưa ra thì cũng rất là an tâm bởi các cái chiến lược của các anh đưa ra rất là rõ ràng bài bản và các cổ phiếu được lựa chọn rất là kỹ càng thì, ờ, à, còn đối với những cái nhà đầu tư mà chúng ta lại thích những cái cổ phiếu riêng lẻ hơn chẳng hạn thì à, ví dụ giai đoạn này thì như anh Tuấn có trao đổi thì đó là các cái doanh nghiệp liên quan đến ờ, đầu tư công này vật liệu xây dựng này có thể phát triển và sau đó thì mới đến các cái doanh tiếp đến là doanh nghiệp sản xuất rồi khi kinh tế bùng nổ phát triển mạnh hơn thì đến các cái doanh nghiệp như là về ngân hàng về bán lẻ về bán lẻ thì uh, về quan điểm của tôi là nếu quý vị và các bạn mà có thể có năng lực uh, đoán biết được các à, dự báo được các cái giai đoạn của chu kỳ thì có thể theo cái uh, phương pháp đó tuy nhiên thực sự là phương pháp ấy nó cũng rất là khó bởi vì thường khi chúng ta qua được đáy chu kỳ kinh tế chúng ta biết mới biết là là đáy đúng không ạ thế thành ra tôi cũng đề xuất như này uh, để có thể nếu quý vị thích các cái cổ phiếu riêng lẻ thì quý vị có thể dựa vào các cái tiêu chí để lựa chọn các cổ phiếu đó là thứ nhất là cổ phiếu đầu ngành ở Việt Nam chẳng hạn thứ hai nó nằm trong cái ngành còn đang tăng trưởng tốt còn đang tăng trưởng tốt bên cạnh đó thì quý vị có thể xem vào đó là uh, doanh nghiệp ý doanh, uh, đang tăng trưởng tốt rồi xem cái định giá của nó ví dụ PE, PB chẳng hạn nó có thấp hơn so với lịch sử trước đó nhiều hay không đó bên cạnh đó thì có các cái tiêu chí khác cụ thể về quản trị công ty ví dụ như là ban lãnh đạo thì phải chính trực này thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể đọc được ở trên các cái trang thông trang thông tin về các doanh nghiệp xem hành động của lãnh đạo như thế nào họ công khai minh bạch không rồi là lãnh đạo có ham học hỏi ứng dụng công nghệ mới không rồi là họ hay có hành động vì cái quyền lợi của khách hàng hay cổ đông không tức là khi khách hàng họ phản ánh chẳng hạn thì lãnh đạo có rốt ráo để giải quyết cái vấn đề đó tốt hay không rồi tiếp theo là uh, họ có phân bổ cái uh, cơ cấu vốn của cái doanh nghiệp hợp lý uh, hay không như kiểu là sử dụng uh, vốn vay có ít không đúng không rồi là uh, họ xây dựng văn hóa doanh nghiệp có tốt không một trong những điểm mà chúng tôi chỉ lựa chọn những doanh nghiệp đầu tư rất lâu dài đó là văn hóa doanh nghiệp phải rất tốt đó. khi chúng ta phỏng vấn nhân viên của họ họ nói như thế nào về công ty chẳng hạn thì nó cũng cho biết rất nhiều điều đó rồi tiếp theo là uh, công ty phải luôn tối đa hóa hiệu quả và giảm chi phí bằng cách là áp dụng công nghệ liên tục này cải tiến này rồi là uh, đối xử với cổ đông một cách công bằng một cách là có trả cổ tức này hay là rất là công khai minh bạch trong mọi vấn đề thì đấy là về cái tiêu chí liên quan đến quản trị công ty còn ngoài ra thì uh, cái tiêu chí rất quan trọng để doanh nghiệp có thể đi dài nữa đó là doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững chúng ta xem ờ, ví dụ trên thế giới chẳng hạn có các doanh nghiệp như Apple họ có thể đi lâu dài chẳng hạn thì họ có lợi thế cạnh tranh rất mạnh đó là họ có hệ sinh thái rất tốt để giữ chân khách hàng cung cấp những cái sản phẩm giá trị cao ở Việt Nam thì có cái trường hợp điển hình trong quá khứ đó là Vinamilk có lợi thế cạnh tranh rất mạnh thị phần rất cao hay là trong tương lai chúng tôi cho rằng trong ngành banh cũng có những doanh nghiệp như thế rất tốt như Techcombank chẳng hạn ứng dụng công nghệ rất là tuyệt vời đúng không hay là cái doanh nghiệp như FPT cũng là một doanh nghiệp tốt hay là doanh nghiệp như thế giới di động cũng rất đáng quan tâm rồi là ngân hàng MB ngân hàng quân đội có những cái sản phẩm mới rất giá trị ứng dụng công nghệ đang rất mạnh mẽ vào trong đó hay là cái tập đoàn Hòa Phát chẳng hạn nó nhiều người cho rằng đó là một tập đoàn chu kỳ nhưng chúng tôi cho rằng nó vừa có tính chu kỳ nhưng nó lại có tính tăng trưởng phát triển rất mạnh mở rộng rất cao và đây là một doanh nghiệp có những lợi thế về Ờ, giá vốn rất rẻ so với các doanh nghiệp khác nếu doanh nghiệp khác nó lỗ thì doanh nghiệp này vẫn còn lãi được 10% cơ thì đấy là tôi chia sẻ thêm một số các cái tiêu chí à, chúng ta có thể lựa chọn à, các cái cổ phiếu cho cái danh mục của mình nếu quý vị và các bạn à, mong muốn là mình chủ động để lựa chọn cổ phiếu còn à, tôi vẫn khuyến nghị rằng cái kênh cổ phiếu chỉ là một phần trong cái phân bổ tài sản là thứ nhất thứ hai nếu quý vị và các bạn chưa tự tin về cái kiến thức của mình do quý vị chưa nhiều thời gian quan tâm rồi là chưa tìm hiểu kỹ thì quý vị nên đầu tư vào các cái ETF ví dụ như ETF ở VN Direct sắp có là ETF 100 cái cổ phiếu hàng đầu chẳng hạn đó hay là cái các cái danh mục mẫu mà do bộ phận sản phẩm à, của VN Direct đưa ra dựa trên các cái tiêu chí rất rõ ràng như chúng tôi có vừa trao đổi rồi mình, à, mình tiếp nối cái ý của phục trong cái phần chia sẻ của phục là rất là hay và có rất là nhiều thông tin mà anh chị có thể à, có thể nghe đi nghe lại cũng được đúng không thứ nhất là anh phục đã đưa ra là thứ nhất là nếu mà các quý nhà đầu tư mà có nhiều kiến thức và nếu mà chưa thì chúng ta tôi nghĩ là điều đầu tiên là nên quan tâm vào việc đầu tư bản thân mình đúng á để mà chúng ta có kiến thức để chúng ta tự tin hơn trong việc tham gia vào việc à, đầu tư vào thị trường cổ phiếu à, tôi xin tóm tắt lại trong các cái điểm như này anh phục đã đưa ra là ba cái tiêu chí rất quan trọng để mà chúng ta chọn cổ phiếu cho gia đình của mình thứ nhất là doanh nghiệp là có lợi thế cạnh tranh thứ hai là quản trị điều hành tốt và thứ ba là cái định giá hấp dẫn đó ngoài ra thì à, cụ thể hơn thì có 60 tiêu chí trong này thì các anh chị có thể tham, tham khảo được cái slide này là tóm tắt vào một cái ý quân phục vừa nêu à, ngoài ra thì à, cũng đừng có chú, chú ý mỗi trong cái, cái cổ phiếu riêng lẻ không mà phải tư duy là phân bổ tài sản trên nhiều khía cạnh ví dụ chúng ta có thể phân bổ một ít vào à, cổ phiếu theo kiểu danh mục ETF à, theo chỉ số như là anh à, Tùng vừa đề cập lúc nãy đúng không? ạ phục bổ xung thêm là cái cách sử dụng danh mục như nào cảm ơn các bạn à, ngoài ra thì nếu mà chúng ta chưa tự tin lắm thì cũng yên tâm là có thể sử dụng dịch vụ à, trong cái phần à, chiến lược sản phẩm của anh Tuấn có thể cung cấp cho các quý nhà đầu tư trên vùng mẫu các chuyên gia chọn lọc và theo dõi hàng quý hết rồi các, các ừ, nhà đầu tư có thể an tâm ngoài ra thì à, tại VNREX à, cũng tiếp nối cái ý buồn phục đó là chúng ta cũng không cần phải đau đầu là tự mình tìm kiếm đâu mà có thể hoàn toàn dựa vào các cái sản phẩm chẳng hạn như VNREX có cái sản phẩm gọi là uh, cô đầu tư vào quỹ VNAP đúng không ạ thì đây là cũng là một cái uh, quỹ mở mà các nhà đầu tư ờ, các các chuyên gia tại VNREX đã chọn lọc cho các anh chị sẵn một cái danh mục ờ, đầu tư rồi phù hợp cho từng cái giai đoạn và đều có cái chiến lược rất là cẩn thận trong việc là sàng lọc cái cổ phiếu đó như nào cũng như là quản trị ra sao để nó đảm bảo được cái chuyện là quản trị được rủi ro cho các nhà đầu tư anh chị có thể tham khảo cái ờ, sản phẩm này ngoài ra có một cái sản phẩm khác của công ty quản lý quỹ uh, ờ, Avan và VNRAC đó là đầu tư theo danh mục giá trị VN Value thì đây là một cách tiếp cận mà mình nghĩ cũng rất là hay tức là trong một bức tranh chung tăng trưởng của Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn lọc một cái danh mục của những cái của, của những doanh nghiệp hàng đầu đúng không ạ đấy thì sẽ tạo ra một cái return tốt hơn cho các quý nhà đầu tư nữa thì đây là cái phần mà giới thiệu thêm cho các anh chị à, bây giờ chúng ta sẽ cùng ờ, giao lưu với nhau những cái câu hỏi mà các quý nhà đầu tư có đặt lên cho các chuyên gia đây ha mình sẽ rất nhiều câu mình sẽ chọn lọc một số câu phù hợp để các anh chị có thể à, các chuyên gia có thể giải đáp cho các quý nhà đầu tư ha à, có một nhà đầu tư hỏi là cho mình hỏi ngoài việc hưởng lợi thì các chuyên gia phân tích thêm về tác hại của chiến tranh thương mại Mỹ Trung kéo đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào lên chào các chuyên gia dạ. dạ. tức là ngoài việc hưởng lợi thì các chuyên gia phân tích thêm tác hại của chiến tranh thương mại Mỹ Trung đến thì kinh tế Việt Nam là ảnh hưởng thì trường hóa như nào về chiến tranh thương mại Mỹ Trung ấy thì thực ra nó là một cái cuộc chiến mà nếu đúng ra ở góc độ tổng nền kinh tế thì rõ ràng là cuộc chiến mà nó không đem lại lợi thế cho ai cả à, tức là lợi, lợi ích tổng nền kinh tế thì không đem lại lợi thế cho ai cả vì vì sao vì cái ờ, ừ, cái sự mà khi khi mà toàn cầu hóa nó làm tối ưu nguồn lực của toàn nền kinh tế ví dụ như là chúng ta có thể ờ, sản xuất tại Trung Quốc để giảm được chi phí sản xuất vân vân mọi thứ tuy vậy thì tuy vậy thì uh, trong cuộc chiến Mỹ Trung đấy mặc dù với tổng nền tổng nền kinh tế thế giới là không không tốt ấy, nhưng mà bù lại một số các công ty ở Việt Nam tức là công ty chuyển chuyển dịch sang Việt Nam thì một số nước lại được hưởng lợi mặc dù nó không tốt cho tổng tổng thể đâu nhưng mà nó lại tốt trong một vài nước nhỏ trong đó có Việt Nam ví dụ như là khi cuộc chiến Mỹ Trung như thế thì rõ ràng là các nước nhận thấy rằng nếu như tôi tập trung toàn bộ việc sản xuất tại Trung Quốc thì tôi sẽ gặp rủi ro rất nhiều về chính trị đối với cả nếu như tôi xuất khẩu vào Mỹ chẳng hạn hay ở e- châu Âu chẳng hạn thế thì thay vì người ta sản xuất 100% tại Trung Quốc người ta sẽ buộc phải sản xuất là à tôi chỉ xuất 50 tại Trung Quốc thôi còn 50 còn lại tôi sẽ phân bổ sang Việt Nam, Indo vân vân vân mọi thứ thì những cái nước ở Đông Nam Á ấy, thường sẽ được hưởng lợi trong quá trình đấy thì cũng thực tế là chính vì lý do vừa rồi nên chúng ta nếu đẩy trên doanh nghiệp trên sàn ấy, thì à, doanh thu cái lợi nhuận của các công ty mà à, cho thuê bất động sản khu công nghiệp ấy, tại Việt Nam là tăng lên khá là tốt trong thời gian vừa qua thì đấy là một cái trend nó rất là rõ ràng chúng ta thể nhìn thấy được điều đấy thì xin trả lời à, câu hỏi như vậy. Ok, cảm ơn à, Để mình tí nha. Các anh đánh giá thế nào về ngành hàng không? Giai đoạn tới như thế nào? Em thì à, em nghĩ à, là tình dịch Covid như này thì ngành hàng không và ngành du lịch rất là khó khăn rồi thực ra là cũng chả cần chúng ta phải đánh giá đúng không ngay cả tổng giám đốc công ty hàng không Việt Nam nói là tháng 8 Việt Nam Airlines sẽ hết tiền đúng không? cái đấy là thông tin chắc mọi người đều biết mà chúng ta ngày không gặp rất nhiều khó khăn và trên thế giới cũng như vậy ngày không ở trên thế giới ở Mỹ ở châu Âu cũng vậy rất là nhiều một số hãng hàng không đã tuyên bố phá sản rồi kế hoạch tiếp theo là ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn là cái việc sa thải nó có xảy ra hay không thì ở đợt một là không xảy ra tại vì là uh, như anh Quang vừa chia sẻ đúng không chính phủ Mỹ hỗ trợ rất là nhiều trong cái chính sách uh, hỗ trợ trả lương cho doanh nghiệp ấy Anh nhớ là 25 tỷ đô là trích trả cho nghề không ở Mỹ đó nhưng mà trong đợt này thì cái lần đấy thì đã hết hạn rồi thì lần này có <laughs> gia hạn tiếp hay không thì không biết nếu mà không gia hạn tiếp thì theo được biết là cái số lượng uh, người bị ảnh hưởng gần một triệu người và một triệu người làm việc trong lĩnh vực hàng không ở Mỹ ấy. Ở Việt Nam thì em nghĩ là câu chuyện chắc là nó cũng đỡ hơn tại vì ít nhất ở Việt Nam thì cái nội <laughs> địa mình cũng được một thời gian ừ. nhưng, nhưng ảnh hưởng thực sự là nặng ấy. Rồi, chắc chắn rồi. Rồi, ok. Về về ngành hàng không này thì rõ ràng là chúng ta thấy là là bị ảnh hưởng trực diện và rất là mạnh. Và thực sự theo khảo sát của một số uh, nhân viên ở các cái công ty hàng không thì về cơ bản họ bị giảm một phần hai lương được rất là nguy hiểm và chính cái năm nay à, khó khăn như thế này riêng cái năm nay lỗ của HVN thì gấp nhiều lần cái lợi nhuận từ xưa đến nay của HVN tức là một năm à, lỗ năm đến 7 năm đấy. Dạ. Ờ, thậm chí 5 đến 7 năm tới và chưa chắc đã bù được hết cho cho cái năm nay Đó. rất là à, nguy hiểm À, có một câu hỏi của nhà đầu tư này. Xin chào các anh, các anh cho hỏi với nhà đầu tư mới thì khoản đầu tư vào cổ phiếu đầu tiên nên ở mức bao nhiêu phần trăm của tổng tài sản? Anh hiểu câu hỏi. Vâng. Theo em thì thông thường hôm trước các em có khuyên một bạn ở trong phòng thì thường là tại vì bạn ấy cũng rất là mới kiến thức chưa có nhiều thì theo em nên dành từ 10 đến 20 phần trăm tài sản của cổ phiếu ừ. và có thể giống như anh à, Phục có chia sẻ là chúng ta chọn lựa chọn những cổ phiếu đồng hành chúng ta vừa đầu tư và chúng ta vừa tích lũy kiến thức đúng không gia tăng kiến thức của mình nếu mà mới thì ờ, phụ xin bổ sung thêm là các anh chị có thể nên ờ, lựa chọn quỹ ETF ví dụ như chỗ anh Tùng có đưa ra quỹ ETF của 100 doanh nghiệp thì như vậy là cái rủi ro nó gần như là là là gần như rất là thấp cho nhà đầu tư mới và trong quá trình mình lựa chọn ETF thì mình lại nghiên cứu thêm về kiến thức đầu tư khi nào mà mình vững hơn chẳng hạn thì lúc ấy mình có thể tự lựa chọn các cái cổ phiếu cho danh mục của riêng mình thì đây là một cái cách à, Ờ, lựa chọn ờ, khá là ok khá là ok cho cho chúng ta bản thân em ngày xưa mới tiếp cận là em cũng tiếp cận theo cách như thế tức là em nhớ hồi năm 2009 ấy, đầu tiên đầu tiên đầu tiên là đầu tư FPT với cả CB với cả một cổ phiếu nữa là như là Sacombank ba cổ phiếu blue chip vào thời điểm đấy hàng đầu trong thời gian sau đấy thì tầm một hai năm sau mình nghiên cứu dần dần và mình à, có các phương pháp đầu tư cụ thể mình sẽ tiếp cận dần dần hoặc là các quý đầu tư có thể chọn à, mua các cái chứng chỉ quỹ mở đúng không? À. cũng là một cách tham gia rất tốt để mà mình trong thời gian đó mình có thể học à, các cái chương trình để mà tăng cái uh, kiến thức của bản thân dạ. để mà tự tin hơn thì nhân tiện đây là giới thiệu luôn cho các quý nhà đầu tư là <clears throat> đây cuối tuần này sáng thứ bảy tuần này từ 9 giờ đến 12 giờ đó. liên quan đến việc các nhà đầu tư mới mà có một cái uh, lớp học trực tuyến rất là hay con đường kiến tạo sức khỏe tài chính và an đầu tư như các chuyên gia đã chia sẻ là à, khi mà trước khi chúng ta tham gia vào đầu tư thì chúng ta nên à, có một cái kế hoạch rõ ràng thì trước hết xuất phát từ một cái tài chính tổng thể của mình đúng không ạ từ đó bắt đầu chúng ta mới biết là chúng ta hiểu mình như thế nào trước mới biết là phân bổ tài sản ra sao cho nó phù hợp thì à, à mình cũng giới thiệu cho các quý nhà đầu tư có khóa học vào cuối tuần này sáng thứ bảy tuần này anh chị để để tham gia ha Vâng, quý vị và các bạn có thể vào ờ, đây, ạ. đây là cái ờ, page của công ty chứng khoán VNDirect. Đúng rồi. À, đó. Corporation. Và vâng. có cả cái link đăng ký rất là cụ thể ở trên này để uh, quý vị có thể uh, học thêm. Thì uh, ở lớp này thì anh Quang sẽ trực tiếp đứng lớp uh, về các cái kiến thức về kiến tạo tài chính, uh, kiến tạo cái sức khỏe tài chính để quý vị đầu tư tốt hơn cho tương lai. Ngoài ra em xin bổ sung ấy là hiện tại nếu các bạn mà muốn đồng hành cùng luôn ấy, thì các bạn có thể liên hệ với các phòng giao dịch ấy. thì uh, khi các phòng uh, các bạn đó sẽ tư vấn luôn cả cái chiến lược đầu tư mà nó đem lại hiệu quả trong trong dài hạn và đồng thời là cùng với đó thì sẽ truyền tải luôn đi cùng các bạn về cả kiến thức đầu tư luôn thì đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với gọi lên tổng đài để hoặc là gọi đến người mà đang chăm sóc tài khoản lên mình ấy, để lấy được cái thông tin đấy để cùng phát triển rồi À, có thêm một câu hỏi của nhà đầu tư nữa, chứ là à, câu hỏi cuối cùng ha, trước khi chúng ta kết thúc buổi hôm nay. À, các anh chị đánh giá như nào về à, việc tham gia vào các quỹ mở trên thị trường so với các kênh khác? Phần này chắc là à, anh Tùng. Ừ, việc tham gia vào quỹ mở thì nay ở quỹ mở Việt Nam mình đâu đấy có khoảng trên một chục quỹ mở à, trong đấy thì có nhiều loại hình là đầu tư cả cổ phiếu trái phiếu và kết hợp cân bằng cả cổ phiếu và trái phiếu thì em nghĩ là khi mà chúng ta mới bắt đầu đầu tư thì chúng ta lựa chọn cái quỹ mở đấy cũng không phải là một lựa chọn cũng không là một lựa chọn hợp lý ạ thì bây giờ lựa chọn các cái quỹ đấy như thế nào thì chúng ta thông thường chúng ta nhìn vào cái ờ, lịch sử của hoạt động của quỹ nhân lịch sử nó phải dài và có chiến lược đầu tư rõ ràng cái người mà quản lý cái danh mục đấy là người có nhiều năm kinh nghiệm đó. ví dụ ở Việt Nam mình là tầm em nghĩ là tầm 10 năm 10 năm kinh nghiệm và đặc biệt đấy là mọi người chú ý cái cơ cấu ờ, phí đúng không? phí mua phí bán và phí quản lý hàng năm nó ở mức hợp lý thì à, chúng ta phải cân nhắc những cái yếu tố đấy để lựa chọn quỹ nào là phù hợp với thị trường rồi ok như vậy là uh, tôi xin tóm tắt lại một vài điểm uh, thảo luận vừa rồi của các chuyên gia ngày hôm nay trước khi chúng ta kết thúc uh, buổi thảo luận ngày hôm nay ha uh, thứ nhất là về cái ờ, tích sản cổ phiếu cho chu kỳ mới thì các chuyên gia có chung một nhận định là kinh tế Việt Nam của chúng ta à, có thể coi đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có một cái bước tăng trưởng rất tốt trong cái chu kỳ của 10 năm tới trước khi chúng ta sẽ đối mặt với một cái bẫy thu nhập trung bình khi mà cái cơ cấu dân số vàng đi qua đúng, không ạ giai đoạn cuối cùng nữa mà các anh chị muốn tích sản tốt trong giai đoạn tới thì trong giai đoạn như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là những doanh nghiệp vận hành sẽ có cơ hội tận dụng được cái lợi thế này trong vòng thời gian tới Ờ, và trước khi các anh chị tham gia vào cái việc tích sản cổ phiếu này thì các anh chị cần phải đầu tư vào thông một trước ví dụ có thể thông thông qua cái khóa học vừa rồi mình giới thiệu cho các anh chị và ngoài ra là trong tháng 9 tới thì các chuyên gia của VNREX sẽ mở một cái lớp học về đầu tư các cái kênh tài sản đặc biệt là đầu tư về cổ phiếu thì các anh chị có thể theo dõi để mà tham gia vào các lớp học này trong tháng 8 và trong tháng 9 tới để trang bị cho mình trong thời gian đó thì cũng không cần phải chờ đợi quá lâu các anh chị có thể bắt đầu với những cái sản phẩm chẳng hạn như là chứng chỉ quỹ mở như vừa rồi anh Tùng vừa chia sẻ thông qua việc chúng ta vừa tích sản ngay đã đã hiểu là phải hành động ngay vì kinh nghiệm cho thấy là nếu một cái trần từ chúng ta lại lãng quên mất đúng không ạ trong thời gian đầu tư vào quỹ mở mà chúng ta hoạt động để tích lũy tiếp kiến thức của mình học cái cách quản trị danh mục của các chuyên gia sau đó chúng ta có thể tự đầu tư cho cái danh mục cổ phiếu của mình như nào và các cái tiêu chí thì anh Phùng đã chia sẻ rất là rõ ràng rồi đúng không à, cách nào để có thể chọn được cái cổ phiếu tốt để xây dựng danh mục ra sao trong lúc đó thì chúng ta còn được cái kế tài chính như nào, và còn các bạn và trong cái à, sản phẩm tại direct thì anh Tuấn đã cung cấp cho các anh chị theo các cái thông tin ví dụ hiện nay chúng tôi có các cái sản phẩm như là tích sản uh, hưu trí này sắp tới sẽ có các sản phẩm thêm chấp cánh cho con rồi tự do tài chính vân vân à, các chuyên gia xây dựng các cái danh mục cũng như là uh, có các cái tool làm các tài chính cho các anh chị để giúp các anh chị tích sản được tốt cho con đường này thì hôm nay chỉ là một cái buổi tổng quan uh, ban đầu khi chúng tôi quay lại cái chương trình đi Insight này Ờ, những cái số tiếp theo chúng tôi sẽ đi vào chi tiết các cái phần tài sản và lựa chọn như nào để đồng hành với các anh chị các quý nhà đầu tư trong suốt hành trình xây dựng tài sản để mà chúng ta có một cái nền tảng tài chính thật là vững chắc chúng tôi tin rằng nền tảng tài chính là một yếu tố rất quan trọng để anh chị có thể xây dựng được cái hạnh phúc cho mình và gia đình mình à, xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã quý tham gia buổi sai của hôm nay xin cảm ơn các à, analyst của Vinhome hẹn gặp lại vào 3 à, giờ chiều thứ hai tuần tới